Chứ giờ mấy con thấy cảnh này chưa? Giờ chưa. Con giờ nó có làm gì không? Hả? Giờ nó làm gì đâu? Nó nhìn nghe đi. Dạ. Ờ, nó chạy theo sư phụ mình. Nó không có dám phóng tới. Nó ờ. đứng lại. sư phụ ngừng cái nó ngừng. Chào ờ. đón. đi ờ. Trời ơi, tội nghiệp ghê sư phụ, trên lỗ tay tôi nó có dạ. xấu chân nó sư phụ <laughs> Thương khôn dễ sợ không? Nó chạy theo. Ô! trên lỗ tai cho nó đều có cái con số đó. wow nó mà nó theo hàng theo ngủ nha sư phụ wow trời ơi dạ yeah. nó chiều cứu thôi sư phụ wow vui quá hả ô mà nó xếp đàng hoàng dữ không nó xếp theo hàng ngủ luôn sư phụ kìa thì nó có một cái con leader con leader chạy đâu nó sẽ chạy đó bây giờ cái, cái, cái này nó Wow. Qua được không? Ồ nó nó chạy từ ngoài đó. Vậy nó, nó chạy gặp, thẳng vô chị thấy không? Cái nó ngừng lại nó à. nó hú lên ha. À, mà nó không có chạy thẳng ra hàng rào chị thấy không? Nó chạy theo đàn. Wow, chị ơi giỏi. Mấy con này nó nhìn được cái cái hồ quay. À. Cái này là dạ. leader đó sư phụ. Cái lỗ xoay nó cứ giống các chư vị mong các chư gì, quan ờ, hỷ vui vẻ nha ngày a hồ hãy lượng chút vô thăm các chư gì, mong các người sớm nhãn sanh thoát khỏi thân phúc vật tiến hóa làm người để mà thành phật như là phật rồi thôi đi đi rồi đi đi chơi đi. Bye tạm biệt cố gắng nha ồ thấy không sư phụ nó đi vậy wow amazing bye bye biết sao nhớ làm con nó nó ra lệnh cái mấy con kia à, nó đứng im luôn my gosh đứng yên nó nguyên đáng tôi quay về hướng sư phụ lên kìa dạ nó còn lưu luyến ừ ha biết nghe ồ nó đi luôn kìa nó vẫn đứng nó vẫn đứng con nó nha đừng chạy nha chó hả nó không chứ chó đừng á ờ. ờ mua đó rồi Oh my god. Mừng nè, chó mừng kìa. Lóc theo sư phụ kìa, chó trắng kìa.